Música Hôm nay là những ngày cuối tuần thì à, Phước Sửu rất là vui được Hồng Thảo à, đưa Phước Sửu đi đến một cái dự án rất là đẹp tại quận 7 à, Một cái dự án gọi là mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh Thì Hồng Thảo ơi, với cái dự án mình à, đang đứng như vậy đó thì với cái tên dự án là gì? Dự án Ecorin Sài Gòn Yeah, một cái dự án có tên rất là hay phải không? À, nằm mặt tiền Nguyễn Văn Linh và nó rất là gần khu chế xuất Tân Thuận à, Thì à, cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo đó Thì cái dự án này là của tập đoàn nào? dựng và quản lý về Thảo? À, ờ, dự án Ecorin Sài Gòn hiện tại là do tập đoàn Xuân Mai làm chủ đầu tư. Là một dự án đầu tiên của tập đoàn Xuân Mai tại thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh phải không Thảo? Dạ đúng rồi anh. À, Ecorin thì ờ, với tâm huyết trở thành một cái siêu dự án chung cư đẳng cấp và và một cái công trình kiến trúc và là một cái biểu tiền rất là đẹp tại à, quận 7 à... Ờ. thì à, Hồng Thảo ơi à, sau này Eco Green nó là một cái biểu tượng của quận 7 thì nó có cái nét đặc trưng gì à, mà nói đến nó là sẽ là một cái biểu tượng về Hồng Thảo? Uh, Eco Green Sài Gòn sẽ nắm giữ những lợi thế vô cùng to lớn nhờ vị trí và cái tiện ích hiện đại đặc biệt là việc hé lộ siêu phẩm sắp hao khối đế sở hữu lâu dài được đầu tư tập trung và bài bản từ thiết kế cho tới các điểm nhấn đặc trưng để tối ưu các lợi thế cạnh tranh thì Ecorin sẽ trở thành biểu tượng mới tại khu Nam Sài Gòn và sẽ sớm lọt vào tầm ngắm của rất là nhiều nhà đầu tư thông thái. Thảo đang giới thiệu cho Phước Sửu về một cái chủ tù đầu tư rất là lớn à, với những cái căn hộ gọi là cao ốc và rất là cao tại à, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh là Eco Green thì à, cho Phước Sửu hỏi Hồng Thảo tí xíu là à, địa chỉ của cái dự án này tại đâu về Hồng Thảo? À, Eco Green Sài Gòn tọa lạc tại à, địa chỉ 107 Nguyễn Văn Linh Ờ, phường Tân Thuận Tây ờ, dự án Ecorin sở hữu một cái vị trí đắc địa như một cái con ba kết nối các trung tâm ờ, thành phố như là quận nhất, quận 2, quận 4 thông qua cái đại lộ Nguyễn Văn Linh 10 12 là xe đường. đúng rồi. Giống như Phước Sửu và Hồng Thảo đang đứng ở đây Nguyễn Văn Linh luôn và và là đang mở rộng rất là lớn rồi đúng và rồi, thành nhiều làng đường rồi. Dạ. Thì cái shop house mà của cái tại giảng này thì nó nằm ngay mặt tiền đường lớn này luôn luôn phải không Hồng Thảo? Dạ vâng đúng rồi anh. Anh có thể ờ, tham quan một số cái shop house đường là shop HR1, HR2 và M2. Ờ, diện tích của những cái shop này rất là rộng lớn và có thể uh, kinh doanh rất là nhiều cái thương hiệu mặt hàng. Uh, rồi à, hồng thảo ơi à, cho phước sửa hỏi một tí xíu á thì à, đối với những cái shop house của dự án eco green này thì diện tích của những cái shop house này là à, bao nhiêu mét vuông về hồng thảo à, diện tích của những căn shop house dao động từ 180 cho tới 386 mét vuông À, và bây giờ Phước Sửu và Hồng Thảo đang di chuyển đến là căn hộ thực tế à, căn hộ shop thực tế của dự án Eco Green à, một cái căn hộ nằm ngay mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh thì à, Hồng Thảo sẽ giới thiệu chi tiết cho quý anh chị à, rõ hơn về cái căn hộ um, shop house của mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh của dự án nhé. Dạ đúng rồi anh. Đây là shop house HR2 nằm ngay mặt tiền Nguyễn Văn Linh của dự án. À, diện tích của những căn shop HR1 và HR2 à, ờ, từ 180 cho tới 386 mét vuông. À, các bạn có thể thấy là shop house của chúng tôi bàn giao hoàn thiện bên ngoài và bàn giao thô bên trong. khách hàng có thể về decor uh, và uh, thiết kế theo cái mục đích sử dụng kinh doanh hoặc tuyệt vời người để ở Hoàng Thảo à Hồng Thảo à, à với cái dự án này á, thì chủ đầu tư là gọi như là bàn giao bên ngoài hoàn thiện và bên trong thôn và một cái điều đặc biệt à, đối với dự án này á, là quý khách hàng có thể là tự là đi co cái à, shop house theo ý của mình và một cái nữa là chủ đầu bên à, khi mà khách hàng sở hữu thì có thể làm tầng lửng của cái tầng trệt phong hồng thảo dạ đúng rồi tầng lửng có thể kéo dài từ 21 cho tới 80 mét vuông ờ, rất là rộng à, chúng ta có thể thoải mái kinh doanh cho thuê ở trên à, và cái tầng 1 thì để ở thì cái chiều cao của tầng 1 à, tầng trệt đó là à, 5 mét rưỡi bao gồm cả cái tầng lửng và tầng Ờ, một ở trên là sẽ là bốn mét rưỡi à quá tuyệt vời thì ngoài cái gọi là khách hàng có thể thiết kế tầng trệt và tầng lửng thì mình sẽ có một cái không gian gọi là tầng 1 của à, căn số hào này luôn thì Phước Sửu và Hồng Thảo khám phá trực tiếp cái à, cái tầng 1 này nha dạ à, Hồng Thảo ơi à, như Phước Sửu đang nhìn thấy ở đây đó là đối với tầng trệt thì vẫn có một cái lối lối thoát hiểm À, để di chuyển vào à, bên trong tòa nhà và di chuyển à, ra những cái à, cùng tiện ích của những cô, khu dân cư đúng rồi với cái lối thoát hiểm này thì đưa quý anh chị và quý cư dân có thể là đưa ra cái sảnh lễ tân và cái tầng trệt rồi có là khu là cùng những cái cụm tiện ích của khu dân cư rồi bây giờ là phước sửa phòng thảo sẽ cùng di chuyển lên thực tế của cái tầng 1 shop house dự án Eco Green ha Hồng Thảo ơi à, cho Phước sự hỏi tí xíu là đối với cái uh, shop house của cái dự án này thì diện tích của những cái căn này là bao nhiêu và Hồng Thảo diện tích là từ 180 cho tới 386 hoặc là có những căn là được 403 à, mét rất là lớn ừ, khách hàng có thể sử dụng làm trung tâm thương ờ, làm làm trung tâm uh, lớp học này rồi uh, trung tâm ngoại ngữ hoặc là ngân hàng uh, khu vui khu mua sắm làm đẹp thời trang rất là nhiều cái ờ, mục đích sử dụng kinh doanh hoặc là cho thuê lại những cái thương hiệu lớn ví dụ như là KFC nè hoặc là Phúc Long đó thì à, nói như à, Hồng Thảo đã giới thiệu về cái shop house này thì gần như tầng 1 là một căn hộ rồi đúng rồi thì mình có thể là cho thuê riêng lẻ đúng và rồi. có thể kinh doanh với hai hình thức di chuyển thứ nhất là cầu thang đi lên bên khi nãy và ngoài ra thì có một cái cửa bên này đúng rồi cửa thoát dạ. hiểm ra tầng 2 của căn hộ thì ờ, cái đối với cái diện tích căn hộ như thế này á, mình có thể thiết kế làm từ 1 cho tới 2 phòng ngủ hoặc là có thể làm ờ, vừa vừa kết hợp vừa ở vừa là văn phòng rất là tiện rồi thì bây giờ Phước Sửu và Hồng Thảo di chuyển ra cái tầm view của cái dự án à, à, shop house này ha View của chúng ta là ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh thì ờ, đối diện ngay cái hành lang ờ, công viên của ờ, dự án cho nên là nó sẽ hạn chế rất là nhiều tiếng ồn bụi bặm xe cộ Hồng Thảo ơi với cái tầm view này á, thì mình trực diện ra đường Nguyễn Văn Linh phải không Hồng Thảo vâng ạ à, đúng là anh và không phải là nó cách uh, Nguyễn Văn Linh là một đoạn uh, gần nhưng mà lại có một cái công viên rất là đẹp và uh, gọi là giống như Hồng Thảo nói là nó tránh tiếng ồn phải không Hồng Thảo ha dạ vâng ạ Rồi, À, cảm ơn quý anh chị à, đã xem qua những cái video à, của Phước Sửu và Hồng Thảo đã review thực tế cái shop house của dự Eco Green à, để có nhiều cái thông tin à, đầy đủ hơn chính xác hơn và cập nhật thường xuyên về cái giỏ hàng shop house của dự án thì quý anh chị hãy liên hệ với Hồng Thảo và Phước Sửu theo thông tin nào Hồng Thảo nhỉ à, đại lý ờ, bất động sản Golden Home à, phân phối chính thức dự án shop house khối đế Ecorin à, với cái địa chỉ bên mình là thuộc Phú Mỹ Hưng với địa chỉ nào Hồng Thảo 232 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7 Phước Sửu và Hồng Thảo sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị Và xin hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau